hoàng thành núi tuyết rừng xa hành thân khổ tu dưới cội bồ đề ngài trở về giải thoát chúng sinh mê hào quang chiếu muôn phương tuệ sáng cứu sao cũng đạo qua hội bồ đề ngài trở về chúng đạo tâm mình bừng sáng giải thoát chúng sinh mê hào quang chiếu muôn phương tuệ sáng cứu sao được thiên đình đập tan mọi xiềng xích phiền não cùng tham sụp sắc ngộ lý